lòng em vẫn yêu đã biến anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương đã biến khi yêu ai lòng này man đắng cay đã tròn man trong tim một hình bóng giá ai vô vắng đêm khuya tàn lạnh lùng để vườn hoan trong gió qua bao lần còn hoài mong cố nhân những phút ăn bên em xa nhau lòng càng thêm khổ đau sao mùa xuân không đến khi đông tàn sao hồn ta như chiến lá thu vàng kiếm cô đơn chăm chân buồn trong bóng đêm trường một mình ta với ta ôi còn đạo giây phút yêu ban đầu anh đi xa bên mơ ta biến anh vô tình mà lòng em vẫn yêu ta biến anh hứng hờ mà em vẫn nhớ thương xa bốn trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa bóng gian anh đâu còn còn chẳng trong giấc mơ mà lòng em vẫn yêu đã biến anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương đã biến khi yêu ai lòng này man đắng cay đã tròn mang trong tim một hình bóng giá ai phố vắng đê phía tàn lạnh lùng lê vốn hoan sóng gió qua bao lần còn hoài mong cố nhiên những phút ăn bên em mà hồn anh vắng xa nhưng phút giây xa nhau lòng cảm thêm khổ đau sao mùa xuân không đến khi đông tàn sao hồn tả những chín lá hưu vàng Kiếm cô đơn chăm chân buồn trong bóng đêm trườn một mình ta với ta ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu cũng đàn thương đành để xa bên mơ ta biến anh vô tình mà lòng em vẫn yêu ta biến anh hững hờ mà em vẫn nhớ thương sao bút trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa bóng dáng anh đâu còn còn trăng trong cánh mưa